nội tôi nào có đứng Tại chơi đấy mà chơi cho bà chơi đi Cũng chứ không thôi nó chàng Chú chưa có khui thì chàng gì Cũng chứ không sao Dạ Dạ Dạ Dạ Ai đi đi làm cái đại ngầu rồi. Vô đi, bia không có được. Ai đi lên, con tàu này. thế đi được lột dừa để bây giờ hả bây giờ thôi mày lột dừa thôi nó mấy giờ ta tám giờ lên bây giờ là ba giờ ba giờ tám giờ nhớ không ta lột hết bốn năm lon rồi mới đi Nãy giờ mấy lon rồi Xạo ngoài nữa xạo Đó, thấy cái bà biết rồi Em cũng ăn thịt bò đâu được Vô, vô, vô em Mượn túi lại Mượn lại Cô đi để gạo lên đây. Gạo vậy đó. Để đừng trước lên. Ủa ông từ bữa nào qua Đông à, Hiệp. Nãy bị kẹt kẹt hơn phút. Rồi được anh gì nha đó. Được đang làm được không? À làm mất làm được. Long Hiệp mà trở lại chồng à, thích thì nó hơi dấu cậu. á, hơi xa. Nó chỉ em đi được cũng còn mới dưới đó. Anh lộc thử anh cảnh nha em đang tiện nè bây giờ mơi lại vô nó đền lên bốn năm cái điện thoại đi bỏ à, nội đấy tính để nó lên nó ngồi với ngồi với năm giờ là có mặt lẹ nữa đâu hai đứa hai đứa mình tôi à hỏi gió nè trời quá vậy ừ mấy triệu gì mười mấy đi cha đứng quay thôi nghe chứ đừng có để trên đó nha thấy luôn mười mấy triệu có bốn triệu mà ra còn mười mấy triệu Ủa Vy con ăn này không? Rồi vậy giờ vô đây. Vô nè. Đổ máu đây không bà mà quýnh bà mà bốn bà cũng ra nữa rồi. Quýnh thua không ai biết nhưng quýnh trúng đây mà. Đúng rồi. Quýnh thử biết luôn. Mới mới 4 giờ 4 giờ rưỡi vừa sổ xong cái ban hay là rồi. Chứ ông vô toilet ông điện nói chuyện điện thoại đó mà không nghe. Rồi ông Linh muốn hút kế bên. Em có chế nước nữa không cho nó ngập ngập cho nó mau lạnh ra quân. Nó lạnh rồi đó đi Đừng ờ, có lại cho anh em biết Hai heo heo không không đi qua bản rồi đi Chán hai đẹp luôn á Nó, thì đó từ từ này Kìa dân ta nhậu tôi biết không đốt mà gạt đâu mà tôi ngồi với gái đi gái này tôi đó mà đây tôi hả à. đây tôi cái này đó bởi vậy tôi chọn địa điểm tôi có gái chọn cái được mà chú cứ vậy không mà nè nè có tôi đây nè qua đây dành luôn nè phải gọi đây phải của tôi luôn ghê quá ngồi xuống đi ngồi xuống đi ngồi xuống đi ngồi đi anh ngồi rồi anh tự mặt anh lúc bị đau không không có kêu là bữa đó tôi nghĩ thôi nhưng mà sao lại tôi biết hai thằng của tôi làm luôn thằng năm thằng chết thằng nào cũng gặp nữa vô bên đó có liên quan không bố cũng thôi đi chiếc kèo của em dạ đi đủ Mày khai không lên đi ra lên đi quên đổ ra gót vô về nè mà nó có bên đây là nãy là muốn mà lớn tiền điện không rồi hồi rồi khai chịu nổi mấy lâu rồi mấy lâu rồi Kìa có lưng hai đứa Ở đây đều mà anh không có lần nào là tới thứ luôn nha Mình nấu nha Tâm ơi Có gì không cho mình vô Được kìa Lấy bọc đây có lại đầu không? Được không? Tôi tập Đá nhiều quá sao không tâm Lấy lấy cho người cái bọc đi Tâm ơi Tâm Xin người cái bọc Ăn uống Chưa nhiều cái bọc Đang cầm đi Tính đi Đây này, đây này, đây này, đây này, tôi cũng đã đây rồi. Đổ đi bự trâu luôn cái ly này. Trời ơi. Bự trâu rồi đi bự. Lo rồi. hợp lý. Rồi. Đó lẽ đó lẽ là phải người ngồi ngang ngang nhau á kiểm soát được chứ ngồi về bên kia họ không kiểm soát được luôn á. Vậy đây em tình nguyện em đi trên trang giữa cho. dạ rồi à rồi vô cái đi mình chắc bữa nãy liên rồi cho anh em cứ về trúng nào để hút được cái đầu nhỏ đó giờ mày mày có mận ngon mày không dạ hút không mày đi hút không hút thiệt khô vậy không có nhắc dạ hút không hút không không có đó cho tao cái này đi cái cái cái em đưa đúng đúng không vô đi năm ơi sao mượn cái kéo anh năm tại chị có mất nửa lon của em luôn rồi lấy cái canh lấy cái canh này giờ đưa nó hút mình nữa giờ này để lấy hút lên cho hút đi lấy hút nha cháu đang ăn lưới cái nổi gì ăn thịt nướng của quân nè quân gì nướng món này chứ hai ba hộ nướng rồi nhiều lắm không phải mình đâu mình lắm, dễ không mười mới có mấy ngày mà thật nó dư đem đi uống giữ đi đầy ở đây nè anh đi nói vậy với chú vô làm đâu mà chết nói ông này hôm qua mà chú hùng mà kêu là dục hợp xuống ông đó đi theo á đứng nha vâng mai là hốt nhảnh nè ở phải có kéo nào không ngoài chị có kéo nào nó máy không à nè mày cái mũi dưới em mới đổi cháu mới chát mới dạ, đổi cao dạ, qua luôn nè rồi mới cái đen á mới mới cho lọt cây vô không có em để trên bàn đó chứ em có cho mượn à em đang cắt lên bỏ trên bàn đó cho mượn để vô đi ra căn đồ mang phải vậy cho mượn nữa tự lấy tự lấy tại đi vậy á tự dạ, vô đúng không hả mời vô đem cái cái giờ cái giờ giờ theo Trời mới đâm vô nó rút rút luôn. Có. Dạ. Rồi có kéo rồi, kéo mới cắt luôn á. Dạ mới vô nè rồi lên luôn nha. Đó nè cái cái cái chịu cả cây với cái đầu tiên bánh rồi vô vô lên long mới luôn nha lá hốc lá rồi cho nó ngồi đi rồi ngồi đợi nãy giờ chết luôn ngồi đợi nãy giờ nè nhiều thì nhiều đi chưa đến điệu đi nhiều màu lớn lúc không còn biết làm sao lâu có lộn luôn không có lộn có lộn rồi của mình cứ gì anh lâu không có đây không không có đợi đợi cho nha không người khác bị vậy cánh con của em rồi hôm qua nhậu xỉn quá trời tôi nói nếu con gà hay ổng đi ra ngoài không cái nào nó tự gà mới ăn vô đây vô nè có cái chúng từ xong rồi vô rồi ngủ nha lon này lon thứ tư nha thì anh em uống được chưa uống đi uống sữa rồi uống sữa cái là nằm bên này nói là lót gáo bên này đó vô Thầy bác nhớ Mỗi lần kêu la cái loại ăn, mỗi lần kêu la loại ăn này Phải, phải, phải, phải, xí, vô lại này, vô lại này, vô lại Thôi, để, để dạ, dạ, dạ, cho nó Để, để, để, đúng chưa, đúng chưa Rồi, coi, tôi cho hỏi Để hỏi Thôi mẹ, mày ăn, mày mày ăn những cái rồi đi Trời nó mặn luôn Đó, đúng có Em không phải mẹ đâu, chứ nó là lậu Lậu quậy rồi đó nhắc con mặn luôn trời sớm mà nãy giờ chưa có sớm chưa có luôn á đổ nước vô đổ nước vô cái rồi bây giờ là đúng nó mặn luôn không có dạ. Ờ, dạ. nó vậy nó dở hơn em rồi đúng rồi dở hơn có vợ gọi nó cứ dở hơn vợ hơn chứ nào ra nó không chế nước vô giờ này nó có mới có lạnh lạnh nè mới đổ xào bóc bóc luôn nó bưng đúng rồi bưng đây làm cái gì vậy? Làm như vậy là không thôi. đi đây chốt đây nè. Đây đó đây. Có hả? Người ta hỏi có đi. Đừng có Thôi đổ đi. Đổ đi. Đổ đi. Đổ đi. Chủ yếu cái này ta đợi này nè. Đợi này đi. <laughs> Thôi trời nắng mà. Cúp điện hả? Cúp điện hả? Gì vậy cúp điện ta? Hơn nè nghe. Cái nắng mà nó chưa. Học đi. Thôi, Cái nó xem sơ đồ cha Được rồi, được rồi Có chuyện là Cô mà mẹ mới Có đèn nữa không? Đèn, có đèn Đồ mà, cần mời mà anh em Đồ nó tới Hết rồi Được, đây có đèn, đây có Lấy gì vậy này tôi mời à Trời mà chưa hút cái nào cho nghe lấy cái thuốc này. Tôi lúa không hút luôn. Rõ ràng á, rõ ràng ở đây ai lấy chân á. Tôi lúa không hút chứ không phải là ai. Tại tôi không đông hút nha. Tại tôi hút. Rõ ràng tôi chết rồi từ từ nữa. Ta không kịp mà có đầu hút miệng nào nữa đâu mà ngậm nữa đâu mà hút. Ờ, để mày chừng nào mày ba chục là tao đang mày Nghe nghe nghe. Nè là chủ không? Đá cho mượn cái đâm lên đâm. Ăn trọng vậy. tính đầu không hút mình cắm luôn. <laughs> một khỏi nó một khỏi là vô vô nó nó phà cái ra đó là tôi tôi khỏi ăn luôn á. Dạ có mấy Đây nè, đây nè, uống. Lên lửa vậy. Đây ờ. đây. Ăn vô đi em ơi. Không mà đang tập trung vào chuyên môn nha. Sao ở nhà bệnh sao không nghe là tiếng kìa trời. Đây đó chị ờ, nghe rồi ha. Dạ em em bởi vậy mà ăn không ai không nói chuyện bây giờ anh cứ ghim nghe anh tâm nha vô hai anh em mình vô nè ờ, thôi cái này ghim chúc mừng nha Hả? chúc mừng sinh nhật anh nữa chưa thầy thầy thầy mọi lúc mọi lúc cái này cái này là gì tôi cũng kéo không có tôi cũng kéo kéo rồi dạ, anh em mình à. anh em mình nha ghiền tủ ghiền rồi vô đi anh rồi anh đúng không vô vô thí ơi ngồi trời rồi đánh bò cái này là công viên ngồi năm cộng năm cộng nhớ vô tao ơi trời ơi giới vô. giới hụt giò luôn không vô chứ vô vô vô vô lon còn không lót ra chạy theo nữa Ê, cái chốt cái cái vụ mấy lon sỏi này là không Chốt lại đi không dạ, dạ, dạ. ơi. Kè xuống lon nè. Cuốn xe xuống lon nè. Thôi con ờ, Hè, hè xuống rồi Thôi nhà à, dạ, có heo uống đi, cái bữa thiếu rượu đi xin thêm mà <laughs> Thầy quá Thiện ơi Bữa không có rượu đi xin thêm mà Bởi vậy Ai xin thêm thẻ hả? Ai biết đâu nói vậy Vi Vi ơi, vô em ơi Châu đang đợi đi kìa Em vô rồi Vô nãy rồi Nay xuống đâu rồi, em xuống đâu kìa Ờ, nghe xuống luôn thấy chưa lên thấy nặng liền không để im nhẹ xuống luôn thấy chưa bên đây còn đây nè lấy lợn ở mà lật cho cho đủ luôn rồi khách thì sợ ngại thôi chủ nhà đâu có gì ngại đâu không bây giờ ai hết rồi lên rồi tới phút chín mươi rồi. ừ má kìa xuống nữa để hoài đúng không miếng này để hoài luôn gì ai hết thì đứng đầu đứng đầu ai hết đứng đầu đứng đầu đúng rồi đứng đầu đó ừ là dạ, tôi hết quán ba đầu đúng không tôi hết rồi năm trước là hết nè đó thì đó đúng rồi nè ai hết thì đó lên đi lên xong ờ, rồi kẹp đâu vậy để thử kiếm lon lại từ từ kiếm lon lại cho nhanh nhé kiếm mười thôi mở cái xe lấy dao nè thôi cái thằng ở đi theo dễ gì đâu đâu mà không có thôi hổ vằn đó gà đó gà chưa hổ vằn <laughs> để để cho tâm Mẹ mở mở cái gì cái gì, gì quảng cáo gì ăn uống đi cho khỏe <laughs> không bằng giờ anh tâm mới biết đó <laughs> mới nghe đó mới nghe hả trời ơi quảng cáo à, thì chừng ta à trời quên bằng này quên ăn bằng quẹt mình được đâu ta nghe kìa anh đó đi dùng ngoài á Trời ơi, nghe mùi Đâu, cái quẹt tao mất rồi, tới chuyện luôn á, sáng nó mới phương tiện tao nữa Cái quẹt của anh anh lên Ừ, mua 3 ngàn bạc mới Mày có cái hộp quẹt mà mày nhẹ hoài đi 3 ngàn bạc à mở tiệm ra mua mở tiệm ra mua ờ. ờ. khổ cái nào giàu giàu cái nào khổ khổ chứ đúng rồi khổ ờ, à, có ông dạ. có ông quẹt cá đó mày mày mày mày mày ra mình đó lộn tiệm lộn mấy vậy nè cậu như này nó mày như nhẹ nhàng quá vậy Vì gì nữa đây, mua sổ cây ra gì, cái đồ nó kiếm đây Vô Vô Vô đi Vô, lên thôi chúng mày ơi vô nhẹ nhàng ha lên nó à? hai ba vô hơn ờ, quá là được tiếng rồi là sao người ta sao người ta gắng cố gắng gắng cố gắng này là được rồi cố gắng chứ hết nổi làm gì nãy nói gì nó rõ ràng thôi coi ba sáu ừ ba sáu ba mới có bốn lon à hết nổi rồi chắc là vẫn ngủ à sẽ kiếm ờ, ba bảy ờ, mua nữa mà bắt dẹp từ từ xuống từ mấy cái viên vô vô kia sớm trên không à sớm dưới cầm như vậy đang không dễ dễ dưới này coi đây con thè đó con thè đó nói chuyện đó ừ ông ai thấy à thè giờ thè thè phải là chị có tâm ra thè chứ không là anh tâm nữa rồi hả <laughs> hay quá chở theo không chịu thôi ờ, bình thường đâu có à, vậy chịu đó chịu ai chịu đó chịu ai đúng có hả đó ờ, cho nghe mà em nói vậy không dạ, tôi làm em vừa không nói chung là là bữa nay mày đủ hết nè này câu bia mày nói hay là gì bình thường có nói ờ, không nói rồi chứ đừng nói nói vụ cái nở thừa không có con không bia à hôm nay có bia rõ ràng đi dễ không để sao lại hiểu làm mất công á ừ, ờ, thiệt nói rõ ràng đi chơi ngồi tao biết ừ hiểu chưa lâu rồi không làm đầu lên cậu chết mẹ rồi đi lên đây làm gì bắt cá hai ba tay người ta ốm yếu mình làm gì nhiều gì vậy cái này em nói bên đây chị đó cho chơi chân điện cho chị luôn kìa tay mà trời ơi <laughs> có luôn mà không có mà mốt mới kêu chị luôn mà nãy giờ luôn ừ, đó chị ba vậy giờ đổi liền luôn không theo lúc kêu chị ra tâm chị ba chị ba ừ căng ha căng quá đi ca này căng ca anh nói nó chạy nước ra nghe, bóp nó sạch ờ bóp nó sạch trời ơi ngồi ăn xài đến đó luôn kìa chịu rồi uống chìm chìm là chết chết là đền đó vậy dạ, đó dạ, dạ, có mấy thùng ngó tha mày cống đẹp chi trời ơi ngồi ăn nổi rồi dễ thương lắm nổi rồi ăn vào cho nổi lên lại sao vậy dạ ngồi thùng ngó không có được khô. Cộng đồ ở xuống. Ăn hai cái miếng đấy không? Có được khô dưới nổi thành hình luôn. Vô nè. Trúng luôn mới uống hoài. Dạ, ba. Ê bên bên kia không uống không? Được, hỗ hỗ trợ lại nha. Nè, 1 2 3 vô. Rồi, vậy không? cái bên em mơ đi mơ chắc mơ động đó tôi cũng mạnh dạ. hồi nãy giờ đi nói giờ bấm tới giờ vô nè vô nè vô nè vô nè hai ba vô sống mà quá trời sốc điện mà sốc thiết ghê trời <laughs> không cái chuyện la la vậy đó thì chút xíu nó mở điện lên không chừng không nhiều khi nó sợ mình nó mở điện nó chờ này mình chảy mỏ hết Ủa bên này thịt có đi đâu hả? Ở đâu? hả? chiều đứa ăn luôn chắc trừ miếng ăn đi